nhưng căn cứ vào nhân truyền trong dân gian, thời đại, cuộc đời và sự nghiệp của Sư Tổ, chúng ta có thể khẳng định Sư Tổ là một vị đại thiền sư đức cao vọng trọng. Pháp danh của Ngài là Trúc Lâm Mahasamon Tuệ Bích Phổ Giác. Ngài sinh vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất 1658 vào thời vua Lê Hiển Tông. Ngài là hậu duệ của Trúc Lâm Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử sinh ra và lớn lên trong thời kỳ Lê Mạt. Sau 230 năm, nhà Lê trị vì đất nước. Nhà Lê là đỉnh cao của chế độ phong quyến tập phong kiến tập quyền. Nhà cầm quyền phong kiến coi trọng khổng giáo, quân thần phụ tử để củng cố địa vị ngai vàng của mình mà đã coi nhẹ và đã đẩy Phật giáo xuống hàng thứ hai sau khổng giáo. Trong thời gian 100 năm, sư tổ đã chứng kiến biết, đa, biết bao thăng trầm biến cố lịch sử, nội chiến Nam Bắc giữa Lê Mạc, rồi Chúa Trịnh ra đời dương cao ngọn cờ phủ Lê Diệt Mạc nhằm biến vua Lê thành bù nhìn. Tấn tường, tấn tuồng vua Lê Chúa Trịnh đã kéo dài hàng trăm năm, đã đẩy lịch sử Việt Nam vào con đường tăm tối. Chính lúc hoàn cảnh xã hội vô cùng nghiệt ngã, dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đã bị thất truyền sau 300 năm. Sự xuất hiện của Sư Tổ như một, như một ngọn đèn thắp sáng những ngày đêm u tối. Ngài ra đời và đi tìm chân lý mà mình phải đi. Ngài đã xác định là người con Phật thì phải ni ra cắt ái, xuất phát từ non thiêng yên tử, xả thân cầu đạo giải thoát và Ngài đã thành tựu sở nguyện khi được làm đệ tử của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử tiếp nối mạng mạch Phật Pháp do chư Tổ chuyển trao. Một đêm trong lúc tọa thiền, Ngài hướng tâm quán chiếu nhân duyên phổ độ chúng sinh. Núi Thành Đẳng, dù chưa một lần đặt chân, nhưng Ngài đã quán xét thấy nơi đây là nơi hội tụ linh căn đất trời, có dòng trầu hổ phục, lại cách xa dân, có thể dựng một thảo, một thảo am để ẩn tu. Để thực hiện lý tưởng thiêng liêng, một mình sư tổ đã băng ngàn vượt suối, qua đèo về thành đẳng khi Ngài ngoài 40 tuổi vào thời vua Lê Dụ Tông. Ngài đã sống lặng lẽ một mình, mượn cây cỏ trong rừng để dựng thành am tu tập. Ngài sống chủ yếu bằng rau quả của núi rừng Ba Vàng, uống nước suối, giếng sơn thần. Song thân tướng và sức vóc, Ngài vẫn phương phi cường tráng, đôi mắt Ngài vẫn ngời ngời sáng, với việc tự nhiên tự tại, núi rừng hoang vắng xuất hiện một thảo am, một người đầy lòng từ bi đức độ, ngày đêm lặng lẽ tọa thiền. Sự ngạc nhiên được lan truyền khắp vùng Uông Bí. Tại núi rừng Ba Vàng có một vị tiên xuất hiện. Lúc đầu chỉ là những người tiều phu, là những người đi tìm dược liệu được tiếp xúc với Ngài, được Ngài cho ẩn trú khi gặp những cơn mưa rào bất chợt. Nhưng do tiếng lành đồn xa, sau một thời gian, dân khắp miền kéo đến một đông, Ngài đã dạy cho dân biết cách chữa bệnh, cách chế biến thuốc. Nhiều cơn bệnh hiểm nghèo đã được Ngài cứu thoát. Chính vì thế, nhân dân địa phương đã tôn Ngài là một vị ân sư cứu nhân độ thế, nên Ngài đã được nhân dân thập phương dâng cúng Ngài lương thực, thực phẩm để cảm tạ ân đức. Ngài đã hóa độ cho tất cả mọi người, nhất là những người cô đơn có hoàn cảnh khó khăn, và ngẫu nhiên tại đây thành một đạo tràng tu Phật Pháp. Sư Tổ còn kết hợp tam giáo đồng nguyên giữa Phật giáo, Nho giáo và Khổng giáo để tùy thuận tác duyên cho tất cả các đối tượng thuộc hạng hạ căn, trung căn, thượng căn. Chính vì thế, nhiều Phật tử, nhiều tầng lớp trong xã hội, nhiều đẳng cấp đã hàng tâm, hàng sản cùng sư tổ để trùng tu Bà Quang Tự vào thời vua Lê Dụ Tông 1705 khi sư tổ tròn 48 tuổi. Năm 52 năm tại đây, Ngài cứu đời tiếp tăng đội chúng. Gần 100 vị thiền tăng đã trưởng thành tại đây và tỏa đi đội chúng ở mọi miền đất nước. Những người thợ đá ở nhiều nơi vì chịu ơn Ngài cứu giúp nên đã khắc bia đá, rùa đá để lưu lại cho hậu thế đến ngày nay. Mặc dù do sự bức bách của xã hội, của chính quyền đương thời, Ngài chỉ âm thầm lặng lẽ. Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế, ai công hầu, ai khanh, ai tướng, dưới trần ai, ai dễ biết ai. Tại núi rừng hoang vắng này, tuy Ngài ít biết đến ai, nhưng những người tha thiết cầu đạo không ai là không biết đến Ngài. Chính vì thế, Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử không những đã nối mạng mạch mà càng ngày càng phát triển rực rỡ tại thành đẳng Sơn. Rồi bỗng một đêm bầu trời u ám, mưa gió, mưa to gió lớn, sấm chớp rền vang như rung chuyển núi rừng ba vàng. Dưới chân núi, nhiều nhà dân bị sụp đổ, nhưng ai ai cũng thấp thỏm và cầu nguyện mong Thảo Am Sư Tổ được an toàn Sáng sớm hôm sau, trời còn mù mịt, cây cối đổ ngổn ngang, nước suối ồn ào, đất đá chắn đường. Nhưng từng đoàn người đã kéo lên chùa để thăm sư tổ. Mọi người đều hết sức ngỡ ngàng vì ánh sáng kỳ lạ như hào quang tỏa sáng, khói hương nghi ngút như những làn mây bay lượn càng thêm càng tô thêm vẻ uy nghi trắng lệ bảo quang tự. Tại giữa chính điện, sư tổ đang tọa thiền không khí và những âm thanh tụng niệm xa gần như khác với mọi lần. Mọi âm thanh tha thiết mang đậm một nỗi thâm trầm, da diết, sâu thẳm. Khi dân làng tụ về chùa khá đông, một thầy tăng trang nghiêm trầm lặng báo tin rằng sư tổ đã an nhiên về cõi niết bàn. Và giờ tí khi sao khuya, khi sao khuê bừng sáng nhằm ngày 23 tháng 8 năm Đinh Sửu 1757 đời vua Lê Hiển Tông. Ngài trụ thế 100 tuổi, không nén nỗi xúc động, nhiều người đã òa nên những tiếng khóc nức nở. Một số khác thì trí thành cung kính, ngũ thể đầu địa, đảnh lễ tri ân, ân đức tổ sư. Ngài đã đặng lẽ ra đi, an nhiên thị tịch không một lời di trúc. Nhưng Ngài đã để lại muôn vàn ân đức cho thế gian, đặc biệt là những di sản vật thể vô cùng quý giá như bia đá, rùa đá, cây hương, vân vân. Chân lý vô thường của đạo Phật là một quy luật khách quan, đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Một sự tùy duyên tác duyên trùng hợp, hy hữu trong lịch sử và vô cùng chân quý như ước nguyện của sư tổ đã ủ từ quá khứ 300 năm về trước để hôm nay thành hiện thực sau 300 năm từ trong hiện thực hôm nay, 300 năm trước gieo duyên tháng ngày, sau 300 năm đổi thay, hữu duyên tái ngộ, đắm say lòng người. Nam mô Trúc Lâm Ma Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác Thiền Sư Tác Đại Chứng Minh.